Nhà của mình là ở đây Mình sống trong khu rừng này Mình đã lạc mất cha mình rồi Mình không muốn Mình không muốn mất luôn gia đình Hết giờ rồi bố Đầu hàng rồi dạ vâng. sao Không có cơ hội đó đâu Đúng đó Còn không có cơ hội nào đâu Thế hả Cứ thử lần nữa xem Con sẽ đánh sạch đốm trên người của bố Coi con kìa Nếu tài ăn nói là cú đấm móc trái Thì con đã là chúa tể cu rừng rồi Thằng bé cũng giống như bố Miệng lưỡi quá Em yêu Đừng hiểu sai ý anh Bọn anh chỉ là hmm. Bố đang nói về việc mắt mẹ rất đẹp khi mẹ phát điên với bố Bố có nói thế à? Tất nhiên rồi, đừng có giả vờ. Cả hai bố con đều đáng tét mông cả. Mẹ quá thật là một nhà thơ. Hài đó. Còn im lặng nào Còn anh đừng đánh nữa Anh định biết con trai em trở thành Rambo cả đêm mà Em yêu Thằng bé cần phải học cách tự bảo vệ đúng không Anh đang giúp nó trở thành một người đàn ông Chính xác Nó chưa trưởng thành Nó vẫn là một con báo con Bình tĩnh nào mẹ Đừng bảo mẹ phải bình tĩnh Lỡ như con bị thương thì sao Hai người không biết cảm giác của một người mẹ là thế nào <laughs> Được, cứ tiếp tục đi Nhưng đừng có chạy về khóc lóc với mẹ Còn có linh cảm rằng Tối nay bố sẽ phải ngủ ngoài hang đấy Đừng lo, Yuvi Bố biết cách bí mật để làm mẹ nguôi giận Bằng cách nào? Một bài hát mọi thứ của em và mọi thứ của anh chúng ta bên nhau như đất với cây cỏ chúng ta hiểu rõ về nhau chúng ta đều cùng một suy nghĩ từng ngày từng giờ sao chúng ta có thể vui vẻ với vẻ mặt đó của em chứ em biết rõ anh là của em và em là của anh em không cần phải giận dữ như thế hãy quên và tha thứ mọi chuyện như thế mới là một gia đình tha thứ cho nhau Anh hiểu em muốn làm theo cách của em Em cũng biết anh sẽ đuổi theo em cả ngày mà Bởi vì anh không thể sống mà thiếu em Hãy cười lên nào Bởi em biết anh là của em Và em là của anh Em không cần phải giận dữ như thế Hãy quên và tha thứ mọi chuyện Như thế mới là một gia đình Anh mà nói nữa Thì em sẽ bỏ đi ngay nhé Anh chỉ có mỗi bài hát này thôi sao anh nên thử cách khác đi Bởi vì em biết anh là của em Và anh là của em Và không ai biết điều đó hơn em Hãy tha thứ và quên mọi chuyện đi Như thế mới là một gia đình Hãy tha thứ cho nhau Nếu bố ở đây Và nếu một trong chúng ta bị giết Chú có nghĩ bố sẽ bảo tất cả chúng ta chạy không? Bọn ta không giống như ông ấy, Yuvi Bọn ta không mạnh như bố cháu Nhưng bố luôn bảo Chính do mọi người đã khiến bố trở nên mạnh mẽ và dũng cảm Đều nhờ mọi người cả Anh ấy thật tử tế Nhưng mà hôm nay anh ấy đã bị bắn Ngày mai nạn nhân có thể là một trong số chúng ta Hơn nữa có gì khác khi chúng ta ở lại hoặc bỏ đi chứ Ý tôi nói thật Nếu cậu thấy một khu rừng cậu sẽ thấy tất cả Chúng ta nên đi Các người còn dám tự xưng mình là động vật hoang dã à Bọn nhát gan Dù của chúng ta đã chết Thế thì sao chứ Quân đội của chúng ta vẫn còn nguyên Chúng ta phải làm gì đây Để loài người đuổi chúng ta ra khỏi nhà Hay moi ruột của họ ra cho hả dạ Người của tôi đang sẵn sàng chờ lệnh tôi Chỉ cần một từ thôi Chiến Chiến Chiến Chiến thôi Im đi, anh bị sao thế? Lúc nào cũng bạo lực với chiến tranh. Bình tĩnh nào anh bạn, tôi biết đây là khái niệm khó nuốt, nhưng chiến tranh không giải quyết được mọi chuyện. Ừ, anh nói đúng. Ngày mai chúng ta nên đi đến cạnh một gã rồi nói rằng oh, Chào buổi sáng, thưa sếp. À nhân tiện sẽ thật tuyệt nếu anh ngừng việc tàn sát chúng tôi và giải tán theo ủi đất của các anh đi. Và ta sẽ nói, xin lỗi anh lông lá, tôi không biết. Không sao, chúng tôi sẽ dọn đi ngay. Anh có muốn một tách cà phê không? Anh không hiểu đâu. Tôi hiểu rất rõ con người. Chúng bắn giết lẫn nhau ngày qua ngày. Mọi người nghĩ họ sẽ thua giống hụt chúng ta sao? Nghe nè anh bạn, không phải tất cả bọn họ đều như thế. Hắn có vài người thích những hành động văn minh hơn, như là trò chuyện, tán gẫu, chia sẻ kinh nghiệm làm vườn. Được rồi, cứ cho như là họ sẽ lắng nghe đi. Ai trong số các người sẽ đứng ra nói chuyện với họ? Có ai biết ngôn ngữ của họ không? Có ai không? Tôi biết có một người Thật sao? Cái gì? Ai cơ? Đợi đã, tôi đang nói gì thế này Này, đừng nghe lời bộ ốc lông lá đó Đúng thế, đợi đã, tôi nghĩ ra rồi Tôi biết người đó là ai rồi Anh ta không chỉ biết nói tiếng động vật Mà có thể nói tiếng người như dân bản xứ Ai? Tên anh là... Tên anh ta là... Đợi đã Tên anh ta là gì nhỉ? Tôi nhớ đã viết ra ở đâu đó rồi mà À, má mì, à, tiệm giặt không phải không phải Tên là gì nhỉ Đừng làm trò hề nữa Xin lỗi Anh nghĩ đây là trò đùa Đây là chuyện nghiêm túc đấy đồ ngốc Nói chuyện sao không có hiệu quả đâu Chúng ta phải dùng lên chiến đấu Đủ rồi Im lặng đi Đừng nói chuyện đánh nhau nữa Mọi chuyện đã kết thúc rồi Chúng ta đã quyết định Chúng ta sẽ rời khỏi khu rừng trong hai ngày nữa Đã đến lúc phải đi rồi Chú bồ câu ơi Cái gì Người có thể nói chuyện với con người sống ở đâu thế Cái gì Cậu là ai Chú bồ câu là cháu Yuvi đây Cậu là ai Yuvi À đúng rồi Cậu nên về đi Nhanh lên chúng ta phải đi thôi Ta phải đi Cháu biết nhưng đi đâu ạ? À? Đi đâu nhỉ? À, ta... Câu hỏi hay đấy. Nhà của ta ở ngay đây mà. Đúng rồi. Tên anh ta là Alex Anh ta là con vẹt của một đạo diễn lừng danh Anh ta không thể bay khóc phòng để cứu mạng mình Nhưng có thể nói rất nhiều thứ tiếng Tiếng Hindu, tiếng Anh, Đức, Pháp, tiếng Klingon Và ta chỉ nhớ được bao nhiêu đó thôi Nhưng mà sao cậu lại muốn biết Cháu có một kế hoạch Tính nóng nảy là kẻ thù của anh Và cơn nóng giận này sẽ khiến anh nổi u đấy Thư giãn nào, hãy ngửi những trái chuối hoặc đi làm sinh tố uống anh sẽ sống thọ hơn đó Anh kỹ nóng nảy đáng yêu Lần sau nếu cảm thấy chuẩn bị nổi điên Hãy dừng lại và hít một hơi thật sâu nhé Cẩn thận phần dưới Hãy nhớ những từ uyên bác này. Một, hai, một, hai, ba. Đưa tay phải ra. Rồi sau đó đến tay trái. Xoay một vòng, hớp bụng vào. Lặt mông như thế này. Đây là cái ôm của gấu Baga. Tôi ôm con khỉ nhỏ và sau đó lặp lại từ đầu. Tôi cũng thích bài hát này Thứ hai, ca từ thật ngu ngốc Và thứ nhất Thứ nhất, đó là lý do chúng ta ở đây Chính xác Cháu không biết nhiều về việc diễn xuất Nhưng cứ giả giờ tin vào những điều mà chú sắp nói Mọi chuyện sẽ ổn thôi Được, tốt lắm Sẵn sàng chưa? Rồi Và diễn Nhảm nhí quá đó là thật mà Thôi đi, cậu đang làm mất thời giờ của tôi đó Chú không tin cháu à Hơn nữa, đó là việc không thể, bất khả thi Vậy chú không biết Baranji đúng không? Baranji, anh ta là thật hay chỉ có trong truyền thuyết? Sao thế? Có gì cần tôi giúp không? À, chú Baranji kìa Cháu đang nói về chú đó Chú là con thú mạnh nhất của khu rừng Được đấy Và chú ấy thì không tin như thế Anh ta không tin à Tôi sẽ chứng minh cho anh ta xem đồ lông lá không, không phải thế đâu Cháu đã bảo với chú ấy rằng Chú có thể thắng hai người cùng lúc trong trò giật tay Và chú ấy bảo rằng Và rồi chú ấy bảo Không ai có thể làm thế cả Thế sao? Hãy xem đây Ai có cần thách đấu với tôi? Có ai không? Tôi không có nói anh Marilla, Marilla, get over here. Ra đây. Các người đang làm gì? Cố làm mất mặt tôi hả?